There you go. cười và nhau Lúc cười và nhau một bờ Nhau tình ở bên nhau Và đứng bên nhau quên thời gian Đi bao lâu cuộc nó với sống lang loài Em ơi con kia Phải lên đất rồi đặt cuộc đời What? phận duyên phải cứ duyên phải được hợp há tháng sáu mẹ thế đấy